Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái kênh bình luận viên hút lúa của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em thêm hai giải dạ, hai trận nữa. Đó là trận gì thì à, mình sẽ nhận định sau cho anh em. Thì trước khi vào cái cuộc nhận định thì mình xin nói với anh em là hôm nay mình đã nhận định trước cho tất cả anh em cái trận Thái Lan và Philippines và trận Leicester City gặp Newcastle và Aston Villa gặp Liverpool. Thì nay ngoại hạng Anh nó cũng đã quay trở lại rồi thì anh em cần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 thì hiện tại anh em cũng đã thấy cái bảng xếp hạng của thằng bảng B rồi hiện tại thằng Malai đang có 6 điểm và nó đã thi đấu hai vòng rồi trong khi đó Việt Nam đang có 3 điểm và chỉ có mới cái thi đấu một lượt thôi anh em thì Singapore cũng đang có 3 điểm và chỉ mới thi đấu một lượt và trận này Singapore gặp Lào thì nếu trận này Việt Nam thắng được Malai và Singapore thắng Lào thì Singapore sẽ vươn lên cái vị trí thứ ba thì Singapore Vương vị trí thứ ba có thể là Singapore sẽ có năm có cái cơ hội lấy cái vé đi chắc vào vòng trong nữa. Thì nếu Việt Nam thắng Malaysia thì Singapore trận sau gặp Malaysia thì Singapore sẽ đá với một cái, cái cách biệt ăn thằng Malaysia nếu mà Singapore thắng được thằng Malai thì hiện nay Singapore đang đã có một cái phong độ rất tốt trong trận rồi Singapore gặp Myanmar thì Singapore đã ăn với cái tỷ số là 1-0 trận đó Singapore ăn với cái tỷ số 3-2 anh em ăn Myanmar với cái tỷ số là 3-2 thì cho anh em xem những cái phong độ của hai đội Singapore và thằng Lào thì anh em thấy Lào từ đầu mùa giải vô đầu mùa giải tới giờ thua Malai với cái tỷ số là 5-0 thua Việt Nam với cái tỷ số là 6-0 thì anh em cũng thấy hiện tại là cái phong độ của thằng Lào này gặp vô đây chỉ là làm cái ờ, cầu lót đường cho các ông lớn đi vào vòng trong nhanh hơn thôi anh em chứ Lào đã đang rất là cái phong độ rất là dở luôn còn trong khi đó anh em thấy Singapore cái phong độ của Singapore đang cũng rất là ổn định trong những trận gần đây thì Singapore trong 10 trận gần đây thì Singapore đã thắng cái 5 trận và để thua 4 trận và hòa một trận trước ờ, Ấn Độ luôn nha anh em thì cái phong độ của Singapore trong những trận gần đây thì đang rất là tốt thì trong cái giải F Cup thì Singapore đã đấu với Myanmar ăn với cái tỷ số là 3-2 còn trong những lần đối đầu Singapore với Lào thì anh em thấy Singapore toàn những bàn thắng nghiêng về Singapore với cách biệt từ hai bàn đổ lên thì Senko có phong độ được đánh giá tốt hơn Lào rất là nhiều. Còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này thì anh em cũng biết Senko chấp với cái mã kèo 2,25 và tài xỉu 3,25. Thì nhà cái đang đánh giá đánh giá cao thằng Senko ăn với một cái cách biệt là từ hai bàn đổ lên thì nhà cái mới đưa ra cái mã kèo là 2,25 và tài xỉu 3,25 thì cái trận này mình khuyên anh em nên nằm cái mã kèo Singapore thì Singapore nó đang có một cái phong độ rất tốt thì thằng Lào nó chỉ được có một cầu thủ là công của nó là hay thôi còn hàng Lào cái hàng thủ nó rất là dở yêu cầu nó bị vào một bàn là nó sẽ bị vỡ trận vỡ trận và nó thua tới năm sáu bàn là cái điều đương nhiên của thằng Lào nó gặp phải trong hai trận vừa rồi rồi thì bởi vậy mình khuyên anh em nên nằm cái mã kèo là Singapore chấp 2,25 và tài xỉu thì anh em có thể vào cái mã rung được anh em vào cái mã rung thì tất nhiên tại sao mình khuyên anh em nằm cái mã trên thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng sinh Bo và cái thằng Lào rồi thì thằng Lào nó thắng cách thằng sinh Bo nó thắng cái cách biệt là từ hai bàn đổ lên thì anh em cứ vào cái mã kèo sinh Bo chấp 2725 cho mình anh em cứ vào cái mã kèo này còn anh em nào mà thấy mình bình luận hoặc là mình nhận định cho anh em không hợp lý thì anh em có quyền anh em đánh nghịch lời anh em mình cho anh em nằm kèo trên anh em có quyền đánh lời kèo dưới chứ không phải là anh em vô anh em nhận định ừ nói nó ăn với cách biệt một không gì mình không cần biết nhưng mà anh em tin tưởng mình thì anh em theo mình còn anh em không tin tưởng mình thì anh em có quyền đánh nghịch lại với cái mã kèo mà mình đưa ra cho tất cả anh em thì đó là cái ý kiến của mình còn anh em nào đang chơi bên ngoài qua thầu qua cọ thì mình khuyên anh em đăng ký một cái trang để anh em chơi cái mã kèo hiệu quả hơn thì giống như cái kèo này xin cubo xin cubo chấp với cái mã kèo là 2,25 thì nhiều khi ở bên ngoài á, thằng cò nó đưa qua cái mã kèo cho anh em là hai trái rưỡi thì đó anh em lại thiệt còn nhiều khi anh em vô trong trang anh em chờ ra săn 10 phút của kèo cũng tuột xuống 1,75 đó lúc đó anh em vào thì cũng kèo lại đẹp anh em còn lại dễ ăn hơn nữa đó là vấn đề anh em chơi trang còn anh em chơi ở ngoài nó rất là nhiều thứ bất cập để anh em có thể ờ, phát sinh ra những cái ờ, thua thì đó là mình phiên anh em thôi anh em nào mà trùng máu với mình muốn vào chơi với mình thì liên hệ trực tiếp qua zalo của mình là 0963731346 hoặc là telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm của mình để chơi nhiều mã kèo hơn đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em về cái trận Singapore và Lào thì anh em nào đang xem thấy hay để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký để mình đạt cái cột mốc 5.000 người đăng ký hiện tại là 4.900 rồi anh em chỉ cần 100 người nữa thôi là mình đã đạt cột mốc 5.000 người rồi đến đây mình đã nhận định xong thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau